Hello, teacher. Good evening all the class. How do you do today? Good evening, Miss Good evening. Good evening. Hôm nay các bạn sao rồi nhờ? Trời ơi, hôm nay lạnh lắm ý. Hôm nay... Ôi, trời ơi, không có lạnh cô. Sao thầy Vương lại dùng nick của thầy Quân cô? Cô. Con cô. Lì. Con chào con. Hello, teacher. Hello, teacher. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Ờ, chưa. Oggy này, Oggy hôm nay có cái background nhìn khác đấy, Các bạn rất là rất là tốt nha, rất là khá nha. Các bạn đã quen với việc vào lớp và nếu mà đã ổn định chưa rồi các bạn đã icon raise hand. Anh raise hand, Ngọc Quê raise hand. Châu ok, Minh Đức ok. Oh, Hello teacher. Hello teacher. Hello. Have you have dinner yet? Các bạn nào ăn tối rồi nào? Ăn tối mới cho học nha, chưa ăn chứ không cho học đâu. Cô có gửi phiếu cho con đã. Bạn nào bạn nào phải ăn rồi. Chưa ăn rồi. If you have dinner yet, come outside and take a glass of water. Okay. Glass of water here nào chị Âu ừ, không tốn cái gì cả không ờ. tốn, ờ, không tốn thời gian nhưng mà chỉ tốn nước thôi tốn nước ờ, thôi xong rồi nó làm tiếng ngồi học xong làm tiếng rồi That các bạn nhá nhớ nhá đi lấy nước để uống nào ra ra ngoài lấy một cốc nước nào để uống dạ, nào con ăn rồi hoàng ngọc nhi ăn rồi nào con ăn rồi trong ăn ăn rồi rồi các bạn lấy nước ăn chico good evening teacher good evening good evening teacher good evening good evening good evening good evening Ok, lớp mình bắt đầu đông rồi đúng không nhỉ? Và như thường lệ thì cô cũng hay nói với các bạn là mỗi khi mà chuẩn bị vào lớp học thì mình sẽ ờ, I will have a glass of water, right? And we will go on with the exercise first. OK, so do you remember about the exercises I have given you? Do you remember? What were our exercises at the previous class? Who can? Who know? Okay, today we will study about the new unit about why animals. Hôm nay mình sẽ học về unit mới, đó là về why animals. But before we go on with the new uh, new unit here, we will go on the taking exercises which uh, which you have done here. So we will go on the Facebook. Uh -huh. Cô thì nhận được uh, không biết là do các bạn không thác cô hay như thế nào ấy, cho nên là cô nhận được không ít bài hoặc là do các bạn đã quên mất cái cách để mình nộp bài tập rồi. Thì hôm nay cô trò mình cùng xem một số các bài làm của các bạn trước nhá. Các bạn làm lần này tốt lắm. Sau cái bài hôm trước mình chữa về cách phát âm thôi mà các bạn lần này các bạn tiến bộ hẳn ra thật sự đấy ok nhìn vào đây nào để cô cho các bạn xem nhá oh, where is where is where is uh, where is? okay I will send you the sound here and can you see the screen now we will go on with uh, the group giỏi tiếng Anh cùng con đúng không nhỉ? Cả lớp đã rất quen thuộc với cái nhóm này đúng không? Nào xem bạn nào đã nộp bài trên này rồi nhá. Okay, look at this here. À. Rồi, à, ấn tượng nhất với cô hiện tại bây giờ ấy là bạn à, Đức Minh. Yes, Đức Minh hôm nay có ở trong lớp không nhỉ? Đức Minh thì trước đó thì Đức Minh cũng đã gửi cho cô rất nhiều bài nhưng mà cô không nhận được tại vì Đức Minh quên mất cái chữ hashtag Miss Ngọc này này. Đó trời, bạn ấy quên mất thế là đấy là không cô thì không nhận được bài mà bạn thì cũng không được kiểm tra bài tuy nhiên các bạn xem uh, Đức Minh nha In my class have 14 students My name is Hello teacher My name is Dung Đức Minh I'm seven years old đúng không nhở bạn Đức Minh đợt này bạn có bị mất thêm tí âm gió nào không không đúng không đương nhiên là ai bắt đầu tập thì cũng hơi sượng sượng một tí nhờ cũng hơi khó khăn một tí như kiểu cô ngày xưa cũng thế cô phát âm cô cũng khó lắm thậm chí là có cái chỗ nào mà có s cái là cô bỏ luôn các bạn nào giống như cô không à kỳ phí kim nhân bảo không đâu có mỗi cô thế rồi <laughs> đúng không nào tên đưa là trước nha là cô hay bị bỏ âm đuôi lắm nhưng mà hôm nay nhìn đức minh này đức minh hiểm đói này hơi rất là cố gắng đấy rất là cố gắng đấy my school is trần primary, primary school. school right không biết là có bạn nào hỗ trợ đằng sau không nhưng mà thấy là liếc liếc cái nha đúng không các bạn có thấy liếc liếc không <laughs> có thấy liếc liếc không liếc liếc nha Đức Vinh nha rồi liếc liếc nhưng mà thôi không sao nói chung là cũng là rất là cố gắng để có thể phát âm chuẩn à, mặc dù nói chậm này đấy các bạn bắt đầu nói chậm thôi An Phú nha An Phú thì đợt này là cũng uh, lâu lâu không kiểm tra là cũng hay mất âm gió mất rồi thế cô cũng phải nhắc nhở An Phú nhá rồi là có Minh Châu này Minh Châu là bài tốt lắm này Minh Châu có cái bức vẽ này hay này bài tốt này đó rồi là em gái của Minh Châu là Ngọc Nhi này cũng được này đó các bạn ạ Lê Đạt Lê em Lê Minh Đạt cũng được bởi vì là các bạn dần dần đã biết cách là nói chậm hơn Ngọc Khuê này Ngọc Khuê gửi bài sớm lắm Ngọc Khuê thì lúc nào cũng là top rồi thế Thùy Dương có gửi bài cho cô không Dương quên à Dương quên rồi đâu cô mở mic cho Dương nhá là à, alo dương là dương mở mic nào hello oh, thế là bài tập về nhà. Ôi, Phạm Phú Tiến Minh các bạn đã triệt rồi, quên, quên. Thôi cả lớp nha, cả lớp phải quên, quên. được bây giờ Dương với cô xem Phú Tiến Minh làm bài nào nhá. Con làm hết tuổi nó không học bài cho cô được cô Hello teacher, my name is Phạm Phú Tiến Minh, 7 year old. Astani, Highton, Tramini, School. À, đó phạm phú tiến minh nhá thì hay, hay mất cái hay mắc cái lỗi là thiếu âm gió đúng không hay mắc cái lỗi là thiếu âm gió đặc biệt là âm s đấy thì là phạm phú tiến minh hôm nay cô góp ý nha tại vì là cái bài này chắc là cô mai cô mới nhìn thấy này bây giờ cô mình nhìn thấy này The teacher is name is Vũ Thị Hằng Nhờ rồi các bạn nào xem là xem ở dưới nè ải lại ủa cái này thế nào đây sao mà nói là không có tí năng lượng là thế này chết rồi thế đừng để cho xem là tiến minh nó đi đâu mất rồi nhỉ dương à, tìm quanh quanh xem là tiến minh đâu cho cô cái nào nhìn quanh quanh ở trên à, các bạn là tiến minh đâu rồi thì đây đây bài cô thư cho cô thư này đấy cho cô thư này đấy chưa cho cô thư gửi bài đầy đủ lắm nha ok rồi mình check checking một chút thôi thì mình cũng chỉ quay lại để mình tóm gọn lại là các bạn sẽ cố gắng phát âm chuẩn lần này thì mình cố gắng nói chậm lại một chút nha we speak slower and slower but it's enough okay don't worry when you speak slower we just worry about that you speak in the wrong way mình chỉ lo khi mà mình phát âm sai thôi đâu nhá rồi để mình kết thúc bài hôm trước rồi nhá chiều nay mình sẽ đến một bài mới có vẻ sẽ một thử thách mới của các bạn luôn đây này cô cho xem này trời ơi look at this Today we will study about the new, new, new, new thing. The new thing here about the big English two. You need eight wise animals here You need 8. Ok, cô tính là bài uh, mặc dù nó là từ unit 1 nhưng mà đây unit 8 nhưng mà cô tính đây là bài học về động vật cho nên cô muốn đẩy nó lên trước đúng không nhỉ? White animals. So, who can choose, uh, ờ, who who know about the phrase white animals? Who know about this? White animals. What are white animals? What are they? What are they? Con gần nhà của Dương Đức Minh. Oh, con vật đúng rồi con vật nhưng mà con vật như nào lại là wild cơ wild animals wild animals mm. so can someone taste to me some wild animals here nha yeah, nó đều là animals đúng rồi dog và cat đều là animals nhưng mà nó là động vật vườn thôi còn wild animals là động vật thế nào nhỉ hoàng dã được chưa nhỉ động vật hoang dã nào ok cả lớp đọc theo cô nào wild animals nào ok one more time wind wind ok animals animals okay great so one more time wild animals Okay, I will pick one of you to speak out of this word. Đỗ Bảo An, please. What animals. Good girl. And uh, Phi Kim Ngân, please. What animals. Good girl. Wow, wow, wow, wow. I think that is a, a, a difficult phrase. Oh, ờ, cô nghĩ nó là một cụm khá là khó nhưng sao các bạn lại trả lời mà mà đọc mượt mà này nhỉ? Tốt lắm đã. How about uh, Nguyễn Lương Hà An? Why animals. Wow, trời ơi, thế là đúng là một cái hôm mà cô hướng dẫn các bạn đọc đây hôm một hôm là mình học speaking là là có cái tác dụng rất là lớn đúng không? Ai trời lại bắt đầu lớp thì thank you Lương Hà An nha. Đấy các bạn ạ, hơi tí một tí thôi là là là là bắt đầu giận cô rồi đấy. <laughs> các bạn không giận cô nữa nhá, nào các bạn comment không giận cô nữa nhá thì lớp mình đông mà đúng không rồi ok wild animals can you show me some wild animals có một số bạn nào cho cô biết là những cái động vật hoang dã mà các cậu biết nào cho cô biết là một số từ nào vừa nãy cô nhìn thấy từ tiger rồi đấy tiger đâu nhỉ đây có bạn nào vừa comment tiger cô đọc qua ấy lion hoàng minh châu say to me that is lion à đặng thị minh ngọc say to me oh so many tiger, bear, lion, eagle. Oh my god, snake, lion. Wow, wow, wow, wow, con không giận cô <laughs> đâu. Ok, thank you. So, các bạn rất là thông minh, rất là thông minh rồi. Động vật hoang dã khác với động vật nhà nhà à. là nó ở trong môi trường rất là hoang dã đúng không? Rồi. Nào, bây giờ mình sẽ xem nha. Một số các bạn comment rất là đúng rồi. Cô Tuyên Dương nha. Tại vì vừa đây bạn Hoàng Minh Châu và bạn ấy comment hết đấy bạn ấy vừa mới có một cụm dãy toàn các từ mà hôm nay mình sẽ học thôi siêu thật yeah okay you know that today we will study about white animals so are you ready with this yes yes or no yes thank you So before we go on the lesson today, we will listen to the song and then you use a pen to point to the words. Yes or no? Yes, good. So where is your pen? Where is your pen? Where's the pen here? So your pen here. Okay, I can see. Oh, you have a pen. Ngọc Khuê, Ngọc Khuê giơ tay. Pen, not hands. Okay. Pen, pen, great. Hân, where is the pen? Where is the pen? Pen của Hân đâu? Hân đâu cho cô xem hâm bút nào? Rồi nhá, mình sẽ lấy bút để mình chỉ vào bài nhá. Ok, cô không gọi nhưng mà tất cả các bạn ở dưới là cô đều xem ở trên cái màn hình nhỏ nhỏ này. Đó, có những bạn nào đang làm gì cô biết hết đấy nha rồi ok cả lớp gần như đã, đã có bút rồi chả các bạn nào hầu bút cả đúng không tú phương có cái bút đỏ xinh thế chử ngọc diệp anh này ngọc diệp anh có bút hồng này ok xem nào xem nào thế thầy vương không lấy bút ra à? thế thầy vương không lấy bút ra các con không lấy bút bây giờ rồi thầy vương có bút đi kìa đấy cứ bảo làm làm cái thầy thì không làm làm sao mà các bạn bắt trước được đúng không các con nào ôi rồi ôi. Now, okay, so listen to the song now. Here, listen to the song. Unit 8, Wild Animals, page 94, Activity 1. Listen and read, then sing to the zoo. Sing to the zoo. is the song today. And do you realize how many wild animals here? Oh, come on. Yes, yes, that, that's a good song, right? Đúng là hôm nay là à, hôm nay là cái bài này bài bài hát này rất là hay luôn. Vậy thì các bạn đã nhận ra nào? How many? How many wild animals here? How many? How many? who can who can show me how many white animals các bạn có có biết là trong bài hát này là các bạn nhìn thấy xương xương là có bao nhiêu từ chỉ về uh, động vật động vật hoang dã không bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu who can three three who can who can Đức Minh biết không Đức Minh biết không không hơi hơi hơi hơi hơi hơi phân vân đúng không nhỉ hơi phân vân một tí hơi phân vân thế đức minh với cô cùng tìm với cho các bạn nhá nhá được không ok thế là đức minh với cô nào để cô tìm đức minh nào ok can you hear me yes i can yes good boy so the first we will go on the first animals here so in the first line I really like animals. Mm -hmm. Do you like them too? That's why I'm so happy. We are going to the zoo. Okay, it's the beginning of the song. But now, some animals are small. Một số các động vật thì như nào nhỉ? Thì rất là thế nào nhỉ? Small như nào nhỉ? Dạ, thì con là thành nhỏ. Đúng rồi, chúng nó rất là nhỏ, đúng không? But some animals are big and furry là gì nhỉ? Một số con vật lớn. Đúng rồi, ok, tốt lắm. Good job. I want to see them all today. Có nghĩa là hôm nay chắc là bạn này đi chơi sở thú đây đúng không? Cô thì ở Hà Nội rất là lâu rồi đúng không nhỉ? Nhưng mà có biết không? Dịch dã quá nhiều. Mình không được đi chơi sở dạ. thú. Ok, rất là tiếc. đưa Xem bài hát này tự nhiên thấy bảo thôi, thôi dịch nhanh nhanh lên này còn đi đi đi sở thú chơi ok nào so ơ gì nhỉ nào chuẩn bị xem này nhá nào a polar bear a polar bear do you know about the polar bear du đức minh yes yes i can polar bear nghĩa là là ờ, con gấu trắng ở bắc cực wow amazing okay polar bear it is white okay and fluffy good job is is it big or small It's not not small. Okay, good. Of course, it's not small. <laughs> okay, what can they do? What can they do now? what can a polar bear do? A polar bear can count up first. Wow, you're amazing. Rất đức Minh. À, bây giờ con mới nhận ra là ô Kim Ngọc gửi cho cô cái gì ấy. Kim Ngọc chụp gửi lên cho cô nhé. Ok, ờ, bây giờ cô mới nhận ra là lớp mình có Dương Đức Minh học khá đấy nhở nên là Dương Đức Minh tiếp tiếp tiếp tiếp tiếp nào Dương Đức Minh ở hôm nay giúp các bạn nào ok thế how about a monkey can you describe a monkey yes it's monkey là con khỉ là con khỉ <laughs> ok um, how about uh, their arms long or short Cô nói lại đi. <laughs> okay, arms. Arms. Their arms. Long or short? Dài hay ngắn nhỉ? Cái cái arm này, cái arm này Yes, it's long. Yes, long. Okay, what can they do? What can they do? They can climb a tree. Yeah, they can climb a tree. Okay. Bây giờ mà bảo cô Ngọc với cả Dương Đức Minh mà đi climb a tree thì chắc là chỉ được ờ, bước một bước hai rồi đúng không? thôi là bây giờ như cô Ngọc với cả Dương Đức Minh ở Dương Đức Minh thì may ra là còn trèo cây được trước mà bảo cô Ngọc trèo cây là chắc là bây giờ là cô chịu chết rồi cô chịu đấy để cô nặng lắm còn ạ cho nên là cô không trèo cây được các bạn nào trèo cây được không climb the tree là who can who can climb the tree can climb the tree Dương Đức Minh can climb the tree Khánh Vân biết climb the tree không biết không không á Kim Ngọc biết không không ui chả ai biết trèo cây ở đây ở đây có ai là thuộc diện là thích trèo cây hái hái quả vườn không Hu. Ồ, oh, tên, tên toàn là đây phí kim ngân giơ tay này, toàn các các trèo các trèo cây trưởng đây rồi xem nào. À Ngọc Khuê ui giơ tay đọng đạc quá, Hân này này. Ai giờ Đỗ Bảo An, Thùy Dương thích thích trèo cây. <laughs> Ôi trời ơi, đây anh Khoa trèo cây được, Trần Duy Phong trèo cây được. Thế nhàn có biết trèo cây không con nhàn lớp 1 đấy nhìn trông có vẻ nhanh nhạy là có biết trèo cây không ôi giời xem nào I à, can. Chí, Thanh biết trèo này đâu rồi anh như biết trèo không Kim Ngọc biết trèo không Thảo biết trèo không Phạm Hiền Thảo ấy còn cái bạn nào để số 1 đây này có cái tai nghe của Pantado này cô nhận ra ngay là bạn này là học sinh của Pantado này bởi vì có cái tai nghe của Pantado nhá nhưng cô không biết tên thấy ghi biển số 1 Khánh Vân con muốn được gọi thế Khánh Vân trèo là cây không nào ok rồi trêu thế thôi được chưa nhỉ hiệp phạm a à, hiệp phạm bây giờ vào rồi này rồi hello hiệp phạm gia hân này gia hân biết trèo rồi nha trèo cũng trèo cẩn thận đấy nha chứ không phải như cô đâu ok so tiếp tiếp tục nào đức minh ơi can you hear me ồ oh, như cô tắt mic của đức minh rồi sao nhỉ thế có tắt mic của đức minh rồi à ô các bạn ơi thế bây giờ để hiệp nhá hiệp nào lâu lâu rồi không thấy con dài lên Hello. Yep, can you hear me? No, but, but I cannot hear you, you know. Something was <laughs> wrong with your microphone. <laughs> Thấy là mở mic rồi nhưng mà con nói con không nghe được. Con thử nói mà. No, tai nghe hỏng rồi. Thôi tai nghe hỏng này thì thì phải mua cái mới rồi. Hôm trước thấy cái, cái tai nghe chụp chụp của Pantano tặng đâu rồi? Cắm nó vào nào bố ơi hỏng tai nghe rồi con giúp tai nghe xem nào con hello cái nào hello ở à, đây giúp tai nghe thì lại nói được nào ok can you see okay another another wild animals here fish fish good what can they do what can they do here The fish can swim. Good boy. The fish can swim. And Teachers can run. Can run. Wow. Okay, so can you count me total? How many animals here? How many animals in the song? Sáu Yeah, one, two, three, four. Hmm. Okay. Not six. Wait, Why six. Where five, where six? Five. Where, where, where? We have a polar bear. We have a monkey. We have fish. We have cheetahs. Oh, hmm. okay. We have four. One, two, mm, four. Three, four. Four. Hmm. hmm. Four. Okay. <laughs> Okay, so now we will move on another animals. Hôm nay đâu chỉ học mỗi bốn con này đâu đúng không Hiệp ạ? Không những chỉ có bốn con, không những chỉ có sáu con mà có tận nhiều nhiều lắm. Nhiều lắm mà khó đọc lắm. Sẵn sàng chưa? Rồi ạ. À. Okay, great. So thank you Hiệp. Thank you so much là các bạn nào. Mình thì hôm trước là vừa học luyện phát âm rồi cho nên là cô sẽ dạy rất là kỹ về phần phát âm nha các con nha. So we need to listen and we read point and say nào lại là cái chiếc bút thần kỳ của các bạn chiếc bút chính là vật mà lúc nào các bạn cũng phải có đúng không we always have the pen beside you and a cup of water beside you right một cốc nước và một chiếc bút à, học với cô Ngọc chỉ cần thế thôi chứ không cần cầm điện thoại đâu Giao Hân nhá Giao Hân nhá Giao Hân ba b. ok rồi ngoan look listen and read we need to listen lúc nào cũng vậy mình phải nghe trước luôn luôn là nghe trước không bao giờ là viết không bao giờ là đọc mà là phải nghe trước các bạn hiểu không luôn luôn là nghe trước nhớ cho cô nhá cứ nghe đã ok so let's start it page 95 activity 2 listen and read point and say Good girl. 1 Cheetah. Cheetah. A cheetah can run fast. A cheetah can run fast. Two. Two. Hippo. Hippo. A hippo has a big mouth. A hippo has a big mouth. Three. Kangaroo. Kangaroo. A kangaroo can jump. A kangaroo can jump. Four. Four. Giraffe. Giraffe. A giraffe has a long neck. A giraffe has a long neck. Five. Five. Polar bear. Polar bear. A polar bear can swim. A polar bear can swim. Six. Zebra. Zebra. A zebra has black and white stripes. A zebra has black and, and white stripes. Oh, come on, listen one more time. Okay, we have the word about uh, animals and it describes about animals, right? Vừa là có từ mà vừa là miêu tả nha. Okay, là one more time, one more time we say. Nhớ đọc theo nha, các con chưa bắt được từ nào thì bạn cứ đọc theo thôi, được chưa? Cô sẽ hướng dẫn nào. Câu đầu tiên nào. Page 95, activity 2. Listen and read. Point and say. 1. Cheetah. Okay, cheetah. Đây là tiếng Anh Mỹ, cho nên là mình sẽ nghe giống âm d, d, cheetah, cheetah. Right. Các bạn nào mà học tiếng Anh, anh các bạn có thể đọc thẳng là cheetah cũng được, cheetah. Hoặc là cheetah. It's okay. Now, one more time. Cheetah đâu rồi Oggy đâu chi, chi, da chi da con báo ấy con này thì chạy lên nhanh lắm nào chi da nào cô sẽ mời một bạn nhá bạn số 1 này bạn là học sinh của Pantado ấy nào can you can you can you ô nó bị nhảy đi mất rồi nào Trung Kiên nào Trung Kiên nào open the mic hello can you hear me good cheetah. so we listen again and uh, tell me what can they do right a cheetah can run fast what can a cheetah do a cheetah in a can run okay a cheetah can run run run hôm trước dậy running running ấy, cái ví dụ mà hiệp đi trộm chó à <laughs> nhầm nhầm nhầm hiệp đi treo chó ấy, các bạn nhớ không <laughs> nhớ không run run đi ok now run fast nào con đọc lại cho cô nào a cheetah can run fast Trung Kiên à? A cheetah is run run fast. A cheetah can có thể can run fast. A cheetah is a cheetah can run fast. Good boy. One more time. A cheetah a can cheetah. run fast. Good boy. We listen again. Cheetah. A cheetah can run cheetah. fast. Đúng không nào? Đấy, bây giờ khi mà mình đọc chuẩn được rồi mình mới biết à. À, ai là ông ghi có chuyện kìa. Đó, à, thì hóa ra là nghe không đến nỗi mà khó như thế đúng không? Mình đọc chuẩn, mình đọc nhanh hơn thì có phải là đúng không? cheetah. A cheetah can run fast. Okay, thank you, Chung Kian. Thank you so much. Okay, another person, another person. Two. Two. Hippo. Okay, I will, I will, I will call one of you. Who can? Who can? Who can please? Who can à? Bạn nào nghe được không? Nghe được con này không? Nào đang khôi à? Bạn này mới mới này, lâu lâu không gọi này. Hippo. Good boy, hippo. Câu hippo do. A hippo has a big mouth. Okay. A hippo has a big mouth. Ah, okay. A hippo has a big mouth. So, big mouth. Các bạn sẽ có một số bạn chưa nghe từ này nhưng mà từ big mouth là như thế nào con Diễn tả từ big, big mouth. mouth. Big mouth là như nào nhỉ? Vàng. May get lucky draw pick có thể sẽ là như nào như nào nhỉ? Big mouth là cái gì? Một cái dấu hiệu nó này nhìn thấy đây. Mồm to hả? <laughs> à, à, mình có thể dùng cái từ khác là miệng rất là rộng nữa. <laughs> to trời đất ơi. Okay. Cái con cái con hà mã này đúng không nhỉ? Tiếng Việt gọi là hà mã mà kiểu cô, à, ừ, đúng rồi ý ở dạ, cô. Bán, uh, ờ, ờ, thuốc hay là uh, dạ. trẻ em 16. kẹo C gì tên là hippo các bạn hippo, hippo là con hà mã con hà mã với cái miệng rất là rộng nhá cái bạn mồm to nghe hơi vô duyên đúng nhở, rồi thank you dạ, bé bạn này nghe tốt đấy bé tí mà nghe tốt thế ok so next nào tiếp tục các bạn nghe nào hai, hai bạn hai bạn nam vừa nãy là nghe rất tốt rồi rồi có cần một bạn nữ nào three three kangaroo who can who can a girl a girl please kim ngọc nào kangaroo good girl so listen more a kangaroo can jump what a, what can a kangaroo do jump. A kangaroo and jump. Hang. Oh, okay, con nghe được từ jump đúng không? Jump đúng không con? Đúng rồi, nhảy. Nhảy lên cái từ jump trong từ jumping ấy. Đúng rồi. Can a kangaroo can jump. Một con kangaroo có thể bật nhảy. Ok, bật nhảy như kangaroo ấy rồi và tớ nếu mà một số bạn mà ở bên úc thì cũng chia sẻ rằng là mấy cái bạn kangaroo này có thể uh, Ờ, đi ra đấu tay đôi với cả người đấy tự nhiên thấy thấy thấy thấy ờ, ông đấy nóng tính nào đi ra đánh nhau được như mấy bạn du côn luôn đấy nào nghe lại một lần nhá three three kangaroo a kangaroo, kangaroo. can jump a kangaroo a kangaroo can, can jump okay can jump good girl thank you nào mình đã có từ chi à cheetah, hippo, kangaroo, right? Cheetah, hippo, kangaroo. So, bây giờ tiếp tục nha. Tiếp tục nào. Thank you Kim Ngọc nào. Mình tiếp tục một bạn nữ nào. Four. Giraffe. Okay, who can? Who can? Who can? Who can listen to this? À, nào, nào, cô xem nào. Các bạn giơ tay lên là để cô cô còn nhìn, cô nhìn này ai chùi ui tú phương nó đang khóc dòng hai dòng sông ấy kia rồi ơi khiếp cơ là hello hello teacher okay great so uh, what can you hear about this what is this giraffe giraffe good girl so we listen more right con cũng có một bạn gấu bông giraffe với cô à, show me your giraffe please Where's your giraffe? Oh, my bed. Oh, come on. My, my, my, my, my baby is a huge giraffe, you know. Maybe it's a huge giraffe. Okay, look at the tufu. Yeah. Yeah, wait, wait, wait, wait, wait. Oh my god, I, I, I, I don't see you, I don't see you. Nào, mẹ Tú Phương ngồi im nha để cô xem mà cô, cô, cô ghim cái này lên. Xong chúng mình sẽ nhìn thấy một con. Ui, bạn Hương Quỳnh có con giraffe màu hồng xinh lắm các bác ạ. Đâu rồi? ui rồi ôi, Phương ơi các bạn có nhìn thấy của phương không cái của con là nó to tận như thế này cơ vừa lấy cống con thì con cũng có một bạn giraffe to như vậy và một bạn hippopotamus ôi rồi trung kiên lạy luôn này cả <laughs> trung kiên là lạy luôn nào ra con dơ cái dơ cái cổ của bạn ấy lên nào giraffe đúng rồi đúng rồi đấy chính là cái đặc điểm của bạn giraffe đúng không nhở sau khi mà các bạn xem lại clip của cô mà quay mà ở trên YouTube như này ấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy Tú Phương <laughs> đang sách cổ bạn Giraffe <laughs> ra đây và cô cũng nhìn thấy bạn Quỳnh nha có một bạn Giraffe rất là xinh nhỏ nhắn đây cô pin bạn này lên nào Quỳnh ôi rồi ôi màu hồng Giraffe À, bạn này cũng có cái đúng cái con giraffe màu con thích luôn kìa đúng rồi kìa Tú Phương hỏi Hương Quỳnh đi xem bạn giraffe này mua ở đâu nè à? <laughs> các bạn nhìn thấy ừ. không các bạn nhìn thấy của các bạn không còn cái con giraffe của con thì con không biết bố mẹ con mua từ đâu ôi trời thế thôi hôm sau nha cô chỉ có mỗi con khác thôi cô con khác kìa cả nó, đấy con khác nó ở đằng sau rồi cả nhưng mà con này to lắm rồi cô sẽ cô sẽ đổi sang cái món giraffe này <laughs> ok thank you hai bé con nhá là tiếp tục là okay. phú công sẽ phải uh, nghe tiếp là giraffe thế nào nữa nào A giraffe has a long neck. A giraffe have have a long neck. Mm -hmm. One more time. A giraffe has a long neck. A, a giraffe have a long neck. Cô sẽ phân tích nha. A giraffe has has đúng không? Bởi vì đây là danh từ số ít has chứ không phải là have nhá. Nào lại cho cô nào. A giraffe has a long neck. A giraffe has a long neck. Good girl. So one more time. A giraffe has a long neck. A giraffe has have a long neck. Has a thì đọc là đọc nối là has a. Has a. Ok, cô sẽ viết to lên trên này cho các bạn nha. Has đúng không? ôi rồi cô lại xóa mất rồi has ôi cô nhưng mà con tưởng con gì cô cũng có cơ mùi cô không nhà cô Các cái con thú bông á Thú không. bông thì con có rất là nhiều I am so, I have so many many teddy bear đúng rồi many kind of uh, uh, teddy bear con từ has đúng không has là has là có được chưa nhỉ has. bình thường là con sẽ ngủ với bạn Gerard đó uh ừ -huh thế nào con đọc lại là ngủ bạn giraffe thì con đọc lại nào a giraffe has a long neck a giraffe has a long neck has a ơ là một đúng đúng rồi has a long neck bởi vì sao bởi vì đọc đối nối với cái chữ z này này cái âm z này này đúng không has has a has has a đây là một kiến cái cái cái cái cái, cái trường kiến thức mà các bạn nên ghi nhớ không bởi vì sao khi mà à, mình cái này thì con học qua rồi cô ạ vì Đúng ở Comprander con học một khóa bây giờ là khóa thứ hai của con con vẫn đang học dở đúng rồi thế nhưng tú phương đây là thi thoảng thứ hai là con xin cô nghỉ để con học với cô á ui rồi chỉ vì một lý do khác thôi rồi tới đấy giờ mà phải xin nghỉ lớp chính để học lớp phụ đây đúng không trời thế mà mới biết là tại sao mà lớp cô ngọc có nhiều cái hay để học đúng không nhỉ đúng không nhỉ Phương sau một khi mà mình học thì con là con uh, lên một uh, cái khóa khác rồi ấy. Ừ. con Thế sau khi sang mà học... một cái khóa khó hơn là cái khóa cũ của con đúng rồi cô thấy Tú Phương đang học uh, kể cả lớp cộng đồng là học ở bên level 3 đúng không nhỉ cả lớp nhá Tú Phương đang học vừa lớp level 3 này và học khóa thứ hai của Pantado rồi và sau khi mà mình học ừ, ở Pantado ấy thì đương nhiên là cô nào thì cũng sẽ con được tặng hai cái tai nghe nhưng mà con con chị rèn gì nào bây con chia sẻ cô tiếp là ở ở Pandora con học ấy thì con được rèn cái gì nhiều nhất ừ, con được rèn luyện nói luyện viết và luyện nghe. đúng rồi luyện mới hôm nghi. qua con làm test xong ôi ừ. trời ơi được tốt không điểm tốt không cô bảo là ừ, cô thì cô ấy bảo là con làm bài cũng tốt ừ. thế cô mong là nghe thì tốt hơn một chút nha nghe lần này khá là nhanh nhạy rồi đấy Ok, thank you Tú Phương nha. Cũng sẽ này đấy, cô sẽ xem các cái bài học để cô xem giáo viên là ai cô xem các bài học của Tú Phương như nào nha. Là một cô cũng tên là cô Trang cô. Uhm, cô bảo là cô chỉ quen duy nhất một cô ở Pantado thôi. Điểm Pantado được tô có một nghìn giáo viên, có rất là nhiều mới đúng. Con cũng không biết. Rồi, ở Pantado có rất nhiều các cô giáo được chưa nhỉ? Ok, ôi chết rồi quên mất mải nói chuyện Tú Phương ấy. Nào các bạn ơi tiếp tục nhá. Right. Thank you, Tu Phương. And I have another word here. Five. Polar bear. A, po a polar bear can swim. Okay, what is this? is? Trần Duy Phong. Hello, teacher. Trần Duy Phong. Wow, today you're so energetic, right? So, which animal is this? Polar bear. polar bear. So what can a polar bear do? A polar bear can swim. What can they do? A polar bear can swim. Good boy. Okay, can you describe swim? What is swimming? Swim là gì? Nào, swim là, là gì? Là bơi. Đúng rồi, là bơi. Đúng rồi, chính xác. A polar bear can swim. Ui, đợt này Trần Duy Phong nghe tốt thế nhở, Thế, thế, đợt này thế nào học sinh ấy? cho học bài khó mà lại cứ cứ như là như là ABC này nhở thế bài hôm nay khó không con không không à ôi rồi cô Ngọc cần lại tưởng là bài khó bởi vì hôm nay nhiều nhiều từ mới hẳn mà à thế là lớp lớp hay nhỉ lớp này hay lắm cứ cho học bài là nó nó lại học được khó hơn rồi cô cảm ơn Trần Duy Phong nha thế là Trần Duy Phong vừa diễn tả cho các bạn rồi đấy a polar bear can swim. And the last one. Six. Six. Zebra. A zebra has black and white stripes. Okay, what animal is this? Who can? Who can? Cao Danh Lưu hôm nào đang học cũng thấy là đang viết cái gì đấy ghi từ con ghi từ đúng không khổ lắm danh lưu thì rất là rất là tích cực học bài nhưng mỗi tội là mạng nhà hơi lát nhiều khi mà mở lên cho bạn nói thì là bạn nói nó bị giật đúng không con đấy hôm trước hôm trước thì nhắn tin rồi nào bây giờ lần cuối nha hương quỳnh nhá hương quỳnh nào hello teacher hello so can you show me what animal it is? It's zebra. Good girl. So can you describe about it? It's zebra. Zebra. It's zebra. A zebra has black and white stripes. A zebra. A zebra has black and white stripes. Trick. Strict là cái sọc với con này. Strict. Strict. Strict. Ok. Tại vì sọc mẹ nhạc con hơi yếu nên là con khó nghe. Ờ, ồ, oh, ồ, oh, thế là hơi khó đúng không nhỉ? Thế thì con cố gắng nhất là sau mỗi bài học thì ừ, cô cũng đăng ở trên YouTube ấy, mình chỉ cần vào YouTube xong thì gõ Pantado đã sẽ ra tất cả các cái danh sách bài giảng của chúng mình mà đã học các lớp á. Đâu nhỉ để mình nghe lại nhá. Không là nỡ đâu lại phát âm sai sao đúng không nhỉ? Wow, hôm nay các bạn giỏi thật sự đó. Nào hôm nay we today we'll have a study about cheetah, okay, hippo, kangaroo, giraffe, polar bear, and zebra. So it's amazing that you know everything about this. Look at this. We have a review one time, one more time about this. The first. Cheetah. Right. Cheetah. Theta. Oh, theta. Now, one more time, theta. Cheetah. Good. Hippopotamus. Okay, because it's the long word, so we just say it in the short form, hippo. <laughs> right, cái từ này là từ ờ, từ đầy đủ của nó nhưng mình chỉ gọi là hippo thôi nha các bạn nhỏ của cô nha hippo hippo kangaroo kangaroo kangaroo kangaroo mình nhấn mạnh vào âm âm cuối cùng nhá kangaroo giraffe giraffe long neck. Giraffe. Giraffe. Giraffe. Mm -hmm. Polar bear. Polar bear. Polar bear. Polar bear. Zebra. Zebra. Oh. Zebra. Zebra. Okay. Is is enough is all the new words today. Today we just have six six new words about wild animals. Now today we will guide you how to use the mind map. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái mind map nhá. Tại vì là cô vẽ trên này thì nó sẽ xấu đúng không? Can you see the screen? Các bạn có nhìn thấy cái bảng trắng không? Có thì gật đầu mà không thì thôi nào. Ok, great, thank you. Nào, thường thường nhá, nếu mà học về các cái từ mới mà nó khó như này ấy, thì mình sẽ dùng gọi là sơ đồ tư duy đúng không? Hoặc là mind map. Thì tùy vào cái kiểu các bạn vẽ thôi. Ví dụ như hôm nay mình học về why, À. White. Animals, đúng không? Rồi, ở đây cô sẽ vẽ um, thêm ờ, cây cây lá vườn rừng các thứ ví dụ nhiều bạn mà vẽ được vẽ được kiểu con chim hay là nó đứng ở đây hay là bạn nào vẽ được cái con ờ, cá không cá heo tự nhiên ở đây có cái mắt chẳng hạn tự nhiên thành con cá mập này này đấy đấy animals đúng không tự nhiên nhìn thấy con cá mập ở đây đã thấy nó hoang dã rồi đúng không các bạn tùy vào độ sáng tạo của các bạn nhé còn có nhiều học sinh của cô còn vẽ con khỉ nó đang treo leo ở cái chỗ chữ W này đấy rồi là bây giờ mình sẽ vẽ thêm ờ, những cái quả gì nhỉ cây dừa hay gì đấy đây này, mình sẽ vẽ ở đây được chưa nhưng mà cô vẽ cây dừa thường thường nó sẽ giống cái cây cau đó các bạn ạ nên là cô cũng không <laughs> cô không tự tin về cái khả năng vẽ vời của mình lắm nên nói chung là các bạn vẽ nhá cô không tự tin làm nào bây giờ mà cô thường thường cô sẽ khoanh tròn nó vào đây tại vì cái khả năng vẽ vời của cô nó có hạn các con ạ nha các bạn thì vẽ sáng tạo lên nha rồi rồi why animals here có hôm trước học sinh cô vẽ con cá voi ấy cái đầu con cá voi này xong thì nó vẽ con cá voi cái thân nó bé tí đấy bạn nhớ luôn chưa nào wild animals today we have how many words one two three what four five and six cô hướng dẫn đấy nha bài tập về nhà đấy là vẽ sơ đồ tư duy đấy ngồi đó nào tiếp tục nào hôm nay mình học từ gì nhở hôm nay tôi, tôi gọi một người xem nào gọi một bạn xem nào nào dương đây làm trợ giảng cô nào ok nào từ đầu tiên nào the first nhớ không con báo con báo Chi. Teacher. Teacher. Đúng rồi, teacher. Đúng rồi. Thường thường nhá, cái từ này nhá, nếu mà số 1 này cô sẽ um, cô sẽ uh, vẽ hình uh, ra báo ở đây, cô sẽ vẽ mấy cái đốm đốm. <laughs> cô sẽ vẽ mấy cái đốm đốm này. Được, được chứ? Nhé. Yeah. Được, đúng không? Đúng chi tờ không? Đúng chi tờ chưa? Đúng không? Yes. Đúng Dương ở? Yes. Ừ, nhưng mà cô đã nói rồi cái khả năng vẽ vời cô nó có hạn đấy con nào bây giờ chi tờ thì các bạn có thể vẽ con báo ở đây hoặc là cô sẽ ghi là uh, hẳn là uh, run tự nhiên kiểu kiểu ví dụ luôn run fast đấy đường rất là rộng đúng không xong thì cô sẽ vẽ em mũi uh, một cái cái cái gọi là cái gì nhỉ plus line ở đây uh -huh. giống kiểu như là các bạn các bạn uh, chạy nhanh ý Sao cô phóng to màn hình nha cô cô cô cô cô đang khó vẽ quá các bạn ạ lâu lắm rồi không vẽ ở trên này đấy cô sẽ vẽ một cái flashlight ở đây giống như kiểu là nói chung là đây là cái đường này đây là cái cái cái đó chưa nói chung là chi là run fast hoặc là bạn nào vẽ hẳn con báo đây cũng được đặt hẳn con báo ngồi đây cũng được được chưa nào cái từ thứ hai là gì thứ ba là gì tư thứ năm là gì các bạn lấy ví dụ và vẽ hình ra đây ở đây chỗ này là vẽ bạn nào vẽ đẹp thì tốt mà bạn nào không vẽ đẹp thì cắt giấy ra in là cắt ra dán vào đây được chưa ví dụ như nha Uh, ờ, các bạn là cắt cái cắt bạn là các bạn hoặc là bạn à, vẽ ra một con báo xong bạn cắt ra bạn dán vào đây được chưa you stick on it right So today our our our our book uh, our homework today is drawing a mind map about wild animals. Bài tập của chúng mình ngày hôm nay nào cô sẽ tạm thời stop share ở đây. Bài tập của chúng mình ngày hôm nay sẽ là sẽ là vẽ mind map, vẽ sơ đồ tư duy. Ok, hôm nay mình sẽ vẽ sơ đồ tư duy bởi vì là từ hôm nay là những cái từ nó khá là khó nhớ khá là khó nhớ được chưa nhỉ khá là khó nhớ để mình có thể là uh, nhớ cách viết cho nên là cô sẽ hướng dẫn các bạn là vẽ sơ đồ tư duy đó các bạn vẽ sơ đồ tư duy nhá sáng tạo nhất có thể đẹp nhất có thể được chưa nhỉ bạn nào mà có thể là nói hoặc là thuyết trình về cái sơ đồ tư duy của mình thì càng tốt được không rồi thì cô vẫn sẽ nhận bài ở trên giỏi tiếng Anh cùng con và không chữa thiếu bài của một bạn nào hết được không các bạn nhớ hashtag cô nhá còn bây giờ chi tiết cái sơ đồ tư duy như nào thì cô sẽ hướng dẫn các bạn ở trên nhóm Zalo vào ngày mai. Được không nhỉ? Để cuối tuần mình có thời gian mình vẽ mình làm. Mm, but now is a little bit late. Your mission here is brush your teeth, wash your face and go to sleep. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ hai nhá. So, oh, you little bit so sad. Goodbye and see you. Goodbye. Goodbye. À, chưa mở mic đúng không? Trời ơi, mình xin lỗi. Teacher. Teacher. Bye bye. Teacher. Teacher. Teacher cái đẹp nhất có thể nha cái đẹp nhất có thể á cô cái đẹp nhất có thể làm đẹp nhất có thể nha. good morning teacher oh good evening not good morning no good morning good morning teacher bây giờ buổi sáng còn đây là bây giờ buổi sáng bút lại em không có